thưa quý Phật tử và các bạn, cuộc đời tu hành của Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đã có những công hiến to lớn cho đạo Pháp dân tộc Việt Nam, mang giáo lý nhà Phật, đức hạnh cao dày của bậc tu hành, giáo hóa chúng sinh, sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng là niềm kính thuốc của giáo hội Phật giáo Việt Nam và môn đồ Pháp quyến Thường trực Hội đồng chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang theo nghi thức cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thực hiện theo thông bạch đặc biệt về việc tổ chức tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với các chùa, cơ sở tự viện, sáng nay chùa Ba Vàng sẽ cung cử chuông chống bất nhã vào thời gian giáo hội tổ chức lễ tưởng niệm ngài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 một lần nữa, chư tăng ni Phật tử chúng Pháp Bảo thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp biến tổ đình thiên nguyên rất chủ giáng. Chúng tôi nhất tâm cầu nguyện phát linh đại lão hòa thượng thích phổ tuệ đại tam pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch ngày 21 tháng 10 năm 2021 nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu cao đăng Phật quốc kính nguyện hòa thượng gia hộ cho đạo pháp dân minh tăng giả hòa hợp đất nước Việt Nam phát triển hùng cường tiếp theo sau đây xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi chương trình lễ truy điệu Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ trên kênh truyền hình An Vinh để cùng hướng tâm tưởng niệm